À, chào anh em nhé đây này hôm nay tôi làm cái clip để test thử cho anh em thấy cái hình ảnh ban ngày mà cái bộ ờ, camera camera hỗ trợ quay trong kính ngắm nhé đem lại cho anh em nhé hôm trước cái clip mà tôi làm clip ban đêm rồi nhé đây là hình ảnh ban ngày đây hình ảnh ban ngày thì anh em phải để chế độ quay màu nhé quay màu này quay màu đây nhìn anh em thấy cái lá cờ phía trước rồi nhé đây, cái lá cờ phía trước rồi. kìa à hay ở giữa vườn có một cái quả cam mà khó nhìn nữa đây nhìn lá cờ nhá Đấy, anh quay nét màn hình nhé Đấy, anh em thấy rất là nét nhé Đấy. Đấy, rất là nét ví dụ như này mà anh ảnh con chim hay gì để ngắm nó rất là chuẩn nhá. Đấy, đây là ban ngày nó ghi được nhá đây này đây là anh em nhìn đây là quả xấu này đấy quả xấu nhỏ tí kìa đây, đây quả xấu và tẹo này đấy, rất là nét nhé cái này mình à, ngắm bắn là cửa đi à, mấy chục mét đấy là hình ảnh thấy rất là rõ nhé đây là ban ngày này đấy. đây là quả xấu trên cành đấy đây quả xấu này anh em nhìn rõ chưa đây, cái này là đúng dấu cộng là chuẩn nhé Đấy hình ảnh rất là nét Đây là ban ngày nhá Thế là cái này là anh em lắp à, cái à, ống ngắm này vào trong súng vào trong cái củi của mình nhá Thế rồi nhìn ảnh trên màn hình là anh em à, thực hiện thao tác bắn này trên ảnh trên màn hình này không cần phải ngắm trực tiếp nữa nhé Đấy. cái này là hỗ trợ củi bắn bằng hình ảnh nhé quay bằng hình ảnh Đó. đây là trên cành xấu này anh em thấy rõ quả xấu chưa đấy nha đấy hình ảnh này rất là nét nhé Đấy, các bạn thấy nhá rồi đây là cái bộ camera hỗ trợ à, à, kính ngắm quay nhé đây. hỗ trợ cho các bác chơi củi Bên này ban ngày đấy thế còn cái này là cái đèn hồng ngoại là so đèn ban đêm nhé thế là chỉ cần nhìn lại trên này là anh em bắn này nhá đấy, bắn trên hình ảnh trên kính này trên ờ, màn hình này cho còn cách nắp thì tôi đã hướng dẫn ờ, chi tiết cụ thể video trước rồi nhá rồi anh quay khá nét nhất nhé còn mấy quả xấu này rõ ràng luôn rồi xin chào tạm biệt anh em nhé hẹn gặp lại anh em trong những video sau đây là cái cây uh, cam đây cam này cam này rồi xin chào